Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cá sấu kèo à, Ngày hôm qua thì mình cũng có đẩy cho anh em hai cái trận đấu là trận đấu giữa Đan Mạch và Pháp cũng như là trận đấu giữa xứ Wales và Ba Lan Thì cả hai trận đấu này thì mình có chốt cho anh em đó là đi Pháp à, chấp 0.25 cũng như là cái à, xỉu thẻ 4.5 à, Rất tiếc đối với những anh em ở trên kênh khi mà anh em chúng ta không chiến thắng được à, hai cái mã kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em ở trên kênh đúng không Tuy nhiên thì ở trong nhóm thì là, là một câu chuyện hoàn toàn khác anh em nhé ở trong nhóm thì à, anh em chúng tôi cũng chiến thắng với rất nhiều những cái mã kèo mà buổi tối ngày hôm qua cũng như là buổi chiều trận đấu giữa Thái Lan và Tobago thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được à, hai uh, trên tổng số là bốn mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em ở trong cái trận đấu ở Thái Lan trận đấu ở Thái Lan thì chúng ta hòa hai kèo cũng như là chiến thắng hai cái mã kèo đây anh em nhá ở trong nhóm này ở trong nhóm uh, buổi uh, chiều ngày hôm qua đúng không? Buổi tối ngày hôm qua. Thứ nhất là những cái trận đấu của 1 giờ 45 ấy, trận đấu giữa Đan Mạch và Pháp cũng như là trận đấu giữa xứ Wales và Ba Lan. À, trận đấu Ba Lan thì mình cũng ờ, không có đẩy ờ, cho anh em ờ, kèo nào để anh em chúng ta có thể đầu tư cả. Tuy nhiên thì ở trận đấu giữa Đức và Pháp à, chúng ta có đi cái tài 2.25 thì chúng ta mất nửa tiền. Tuy nhiên thì ở trận Hà Lan thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng, đấy là cái Hà Lan đồng banh anh em. Và một cái sen 4 nữa À, cây sen 4 này thì à, rất tiếc là cái tài à, xứ Wales 225 thì không nổ. Đấy, nên là anh em chúng ta không có húp được cái à, sen 4. Tuy nhiên thì à, với cái sen 4 này thì anh em chúng ta cũng ăn khá là nhiều mà. Nên cái việc mà đẩy kèo xiên cho anh em chỉ để anh em chúng ta có thể kiếm thêm một chút à, cái thu nhập cũng như là anh em cũng chỉ mất một ít vốn để anh em chúng ta đầu tư vào cái xiên thôi. Đấy, những cái xiên 4 hay là những cái xiên 3 mà mình đẩy cho anh em thì anh em chúng ta sẽ được uh, nhân rất nhiều, một nhân đến tận mười mấy lần cơ. Nên là anh em uh, bỏ vốn ít thôi, tầm uh, ờ, 1 lít hay là 2 lít gì đấy thì anh em chúng ta cũng đã có 1 triệu đến 2 triệu để anh em chúng ta có thể chơi rồi đúng không? Đó, anh em cũng có lợi nhuận. Tuy nhiên thì ngày hôm qua cũng rất tiếc khi mà trận đấu xứ Wales và Ba Lan thì không nổ tài không thì anh em chúng ta cũng đã hút chọn à, đấy là à, bốn cái mã kèo này à, cái mã kèo giữa Đức và Pháp ấy mình chỉ đẩy cho anh em đấy là cái tài 2.25 thì anh em chúng ta mất nửa tiền thì mình cũng uh, sẽ chia sẻ với anh em luôn đấy là với những cái kèo xiên mà anh em chơi trên trang thì những cái kèo mất nửa tiền của, hoặc là những cái kèo hóa ấy, thì họ vẫn tính cho anh em ở trong uh, cái xiên anh em nhé ví dụ như nếu như mà cái kèo này ờ, anh em mất nửa tiền thôi thì họ sẽ chuyển xuống cho anh em đấy là cái xiên 3 đấy từ xiên 4 xuống xiên 3 thì kể cả xiên 3 hay là xiên 4 thì anh em chúng ta cũng sẽ có lợi nhuận nếu như anh em chúng ta thắng được cả ba cái trận đấu mà anh em chúng ta chơi xiên đấy chỉ cần anh em không thua đấy chỉ cần anh em không thua hẳn anh em nhé còn những cái kèo mà hòa hay là mất nửa tiền thì anh em vẫn được tính xiên đấy là cái lợi ích mà anh em được uh, uh, chơi ở trên trang và trận đấu giữa Hà Lan và Bỉ thì anh em chúng ta đi kèo đồng banh rồi trước cái trận đấu hai cái trận đấu mà mình đẩy vào lúc 1 giờ 45 thì là những cái trận đấu của 11 giờ à, thì anh em chúng ta cũng hút full buy mã kèo đấy là trận đấu giữa uh, Azerbaijan và Kazakhstan anh em chúng ta đi uh, đội chủ nhà Azerbaijan chấp 0.5 cũng như là cái tài 2 uh, tỷ số là 30 thì anh em chúng ta cũng hút hai cái mã kèo của trận đấu này và trận đấu thứ hai là Slovakia cũng như là Beirut anh em chúng ta cũng chiến thắng được nửa tiền với cái kèo xỉu 2.25 anh em đấy và trận Thái Lan à, trận Thái Lan cũng rực rỡ hơn khi mà anh em cũng ta cũng chỉ có kèo từ hòa cho đến ăn thôi à, trận đấu Thái Lan như mình nói rồi đấy là mình đẩy bốn mã kèo Thái Lan hiệp 1 Thái Lan cả trận cũng như là tài hiệp 1 và tài cả trận thì chúng ta chỉ hòa cái tài hiệp 1 này cũng như là Thái Lan cả trận còn chúng ta ăn được cái Thái Lan hiệp 1 và cái tài cả trận anh em đấy tổng kết thì ngày hôm qua chúng ta cũng chiến thắng đấy là mình đẩy cho anh em à, tổng cộng à, gần 10 mã kèo đúng không 7 mã trận này 4 mã trận kia 3 mã là 7 mã cũng như là hai trận này là 9 mã 9 mã thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng 7 mã rồi đó và chỉ hòa hai cái mã này thôi đấy một lần nữa thì chúc mừng tất cả những anh em ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng rực rỡ với tất cả những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em trong nhóm còn ở trên kênh thì mình nói rồi đấy là kênh chỉ để cho anh em tham khảo anh em chúng ta lên anh em chúng ta bàn luận về những cái kèo cũng như là nhận định hai đội bóng để anh em chúng ta đưa ra những cái kèo tham khảo thôi còn uh, có rất nhiều những anh em là lên trên kênh mình bảo là cho kèo bịt hay là cho kèo như này như kia thì mình cũng nói rồi đấy là cái kèo này thì là kèo mà để cho anh em tham khảo không phải là những cái kèo quyết định cũng như là không phải trận đấu nào mình đẩy ở lên trên kênh thì mình cũng sẽ cho anh em ở trong nhóm chơi anh em nhé à, cái kênh cũng chỉ là cái chỗ để anh em chúng ta giao lưu cũng như là có thể là liên kết anh em chúng ta lại với nhau thì anh em nào mà thật sự muốn đi đường dài cũng như là muốn đầu tư bóng đá thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình mình sẽ cho anh em tham gia vào cái nhóm bóng của mình để anh em chúng ta kiếm lợi nhuận hàng ngày anh em nhé và dạng sáng ngày mai có hai trận đấu rất đáng chú ý của Nation League đấy là trận đấu giữa Anh và Đức cũng như là trận đấu giữa Hungary và Ý anh em. À, trước hết là trận đấu giữa Hungary và Ý này. Trận đấu này thì hiện tại là cả hai đội bóng đang xếp à, lần lượt là thứ nhất cũng như là thứ hai của bảng anh em nhé. Hungary sau 5 trận đấu ở vòng bảng thì họ có 10 điểm và Italia thì à, họ sau 5 vòng đấu thì họ có 8 điểm anh em. Và chỉ cần một trận thắng này nữa thôi thì họ sẽ lấy lại cái ngôi đầu bảng từ Hungary cũng như là có tấm vé lọt vào tứ kết và Italia là đội bóng mà bị loại khỏi vòng à, bảng World Cup rồi. Vì vậy đây sẽ là cái giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm nay của Italia. Đấy, nên là chắc chắn rằng Italia sẽ tập trung lực lượng cũng như là đội hình vào cái giải đấu này để có thể gỡ gạc lại cái à, danh dự cho đội bóng anh em. Đội chủ nhà Hungary trong trận đấu này đón tiếp Italia với đội hình chiến thuật đấy là 3-4-2-1 Trung phong cắm là Gia Lai, Adam Gia Lai anh em. Và hai tiền vệ ờ, một tiền vệ ờ, trẻ tiềm năng đang ờ, chơi cho RB Leipzig đấy là robot Gia Lai, robot Lai. nếu như anh em mà không biết thì có thể lên Google và tìm cái tên này nhá, một cầu thủ trẻ cũng như là đầy tiềm năng được rất nhiều những ông lớn của châu Âu săn đón thời điểm hiện tại anh em. À, Tuy nhiên thì ờ, Hungary họ vẫn thiếu vắng đấy là Roland Salai đang bị chấn thương cũng như là Nari. Đấy, uh, Roland Nari cũng là một cầu thủ uh, đang thi đấu ở Đức và cũng là một cầu thủ nòng cốt của uh, Freiburg anh em. Còn về phía của Italia, Italia thì trận đấu này họ sẽ có sự trở lại của uh, Jorginho và hàng tiền vệ khi mà có Jorginho thì chắc chắn rằng sẽ càng mạnh hơn thôi tuy nhiên thì họ vẫn đang thiếu vắng những cái cầu thủ uh, đang là nòng cốt của Italia đấy là tiền vệ uh, Verratti này Tonali cũng như là Pellegrini đấy đây là ba cái tên mà đáng chú ý khi mà thiếu sót trong trận đấu này tuy nhiên thì đối với đội hình của Italia hiện tại thì mình nghĩ rằng thừa sức để có thể đánh bại Hungary trong cái trận đấu này thì có thể chiếm ngôi đầu bảng cũng như là lấy cái tấm vé đi tiếp ở trong cái giải Nations League này anh em nhé. Hiện tại thì à, kèo handicap đang là Italia chấp Hungary 0.5 cũng như là trên dưới tổng bàn thắng cả trận đang là 2.5 cũng như là 2.25. Hiện tại thì kèo thẻ tài thẻ đang là 4.5 và tài góc là 8.5 anh em. Trước khi à, mình chốt kèo cho anh em thì mình cũng nói luôn đấy là hiện tại thì Italia chắc chắn là sẽ tập trung trong trận đấu này này nên là chúng ta sẽ Ờ, không cần phải uh, uh, đi vào hai cái mã kèo phụ đấy là cả thẻ kèo góc tuy nhiên thì đây cũng sẽ là hai cái mã kèo mà để mình uh, khi nào trận đấu bắt đầu mình xem xét một chút thì mình cũng sẽ đẩy cho anh em để kiếm thêm một uh, chút lợi nhuận khi uh, chúng ta chơi cái trận đấu giữa Hungary và Ý anh em nhé còn uh, mình sẽ chốt cho anh em uh, cái kèo trước trận những cái anh em nào mà chơi cầu ngoài không thể nào mà cùng đồng hành ở trong nhóm cũng như là chơi những kèo bóng sống ở trong nhóm anh em nhé đấy chúng ta sẽ đi ý ờ, chấp 0.25 đó đây sẽ là cái mã kèo ờ, duy nhất mình sẽ đẩy cho anh em ở trên kênh trong trận đấu này anh em còn ờ, mình cũng nói rồi đây chỉ là những kèo tham khảo thôi còn anh em nào trùng máu thì anh em theo còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể đánh ngược lại và trên hay dưới tài hay xỉu thì vẫn là quyền quyết định của anh em đó thì một lần nữa chúc mừng tất cả những em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng rực rỡ với những cái mã kèo cũng như là chúc mừng uh, thành viên mới ngày hôm qua ngày hôm qua thì thằng em uh, tôi vừa tham gia nhóm thì nó cũng đã hút được uh, tổng là 5 mã kèo trên 5 mã anh em rất là tuyệt vời thì uh, một uh, một lần nữa thì chúc anh em may mắn trong những cái mã kèo mà anh em sẽ chọn buổi tối ngày hôm nay cũng như là chiều ngày hôm nay cũng có khá là nhiều những trận bóng cỏ để anh em chúng ta có thể uh, Ờ, kiếm thêm một ít vốn để uh, chơi trong uh, những trận đấu vào dạng sáng ngày mai anh em nhé còn hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình